Chào anh em Ngày hôm nay cơ sở tôi sẽ giới thiệu cho anh em bộ đồ chơi bầu cua bịp Để cho anh em ra sòng sới anh em đi chơi bầu cua Cho anh em có cái tỷ lệ chiến thắng Khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi của bên cơ sở bên tôi Anh em nhé Đó thì giới thiệu với anh em luôn Đây nó chính là cái bộ đồ chơi bầu cua bịp Một bầu cua và dung 6 mặt anh em nhé Đó thì anh em cũng quá quen thuộc với cái bộ đồ chơi Bầu cua bịp báo dung một bầu cua báo dung 6 mặt này rồi Đó thì anh em nào mà sử dụng qua cái bộ sản phẩm bầu cua bịp vào dung của bên cơ sở bên tôi này thì anh em cũng biết cái độ hiệu quả mang lại cho anh em khi anh em ra sòng tới chơi là như thế nào rồi đúng không anh em thì ở đây tôi giới thiệu luôn với anh em đây nó là hai hột bầu cua trợ đó và đã có một hột tôi đã làm sẵn chip à, uh, 6 mặt vô bên trong uh, hột bầu cua này đó. như một hột bình thường anh em nhé khi anh em đi chơi thì anh em chỉ cần đưa được một hột duy nhất Ô xong sòng sới là anh em nắm cái tỷ lệ chiến thắng ở trong tay rồi nó sẽ báo đủ cho anh em sáu mặt và đây nó chính là cái à, máy báo dung của cái bộ đồ chơi bầu cua biệt báo dung một bầu cua báo dung 6 à, mặt này thì à, khi anh em vào sòng giới thì anh em mang theo máy và đưa được một hột này vô trong phòng giới và anh em chỉ việc chơi thôi thì ở đây nó chính là công thức dung của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này đó. thì tôi sẽ test luôn cho anh em để cho anh em xem là cái, bộ đồ chơi bầu cục bịp báo dung này nó báo chuẩn xác cho anh em được bao nhiêu phần trăm anh em nhé đó, tôi bật máy này thì tôi sẽ cầm máy ở tay khoảng cách của cái máy này bắt khi anh em ra sòng tới chơi thì ờ, khoảng hai mét rưỡi đến 3 mét anh em nhé đó. anh em có thể nhét vào túi áo túi quần hay là bất cứ đâu mà anh em muốn báo cực kỳ là chuẩn xác test luôn cho anh em chỉ mất vài giây thôi là anh em ờ, cảm nhận được cái nhịp rung của cái bộ đồ chơi bầu cục bịp báo rung này máy báo cho tôi biết rằng là bên trong này có cua máy rung một ngắn một dài Đấy, cua thì anh em mình đánh cua vui cho anh em gà bầu và cua đúng không ạ cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé máy rung rất là êm rất là nhỏ và nhẹ bên trong này có cá Đấy, máy rung hai dài chỉ có một mình anh em mới có thể cảm nhận được nội dung của nó vui cho anh em có cá Đó. bầu gà và cá máy cực kỳ chuẩn xác anh em nhé anh em không phải lo sợ về vấn đề người bên cạnh anh em có thể biết được là anh em đang chơi cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung hoặc bầu cua báo dung sáu mặt bởi vì nhịp rung của nó chỉ có một mình anh em mới cảm nhận được thôi à, tôi để máy ở đây tôi lắc có khi đến uh, tôi cũng không biết là máy có rung hay là không Đó. máy rung rất là nhỏ nhẹ nên tôi sẽ cầm vào tay để à, tôi báo cho anh em biết có mặt nào trong này anh em nhé bên trong máy báo cho tôi biết bên trong có bầu máy không dung này Đấy, không dung anh em đánh bầu vui cho anh em có hai bầu Đó, trái này ăn cũng khá khá Đấy, nếu mà đánh to đúng không ạ tiếp tục test cho anh em một vài chén nữa tiếp tục máy lại báo trong này có tôm máy rung một ngắn Đó, một ngắn có tôm thì anh em chắc chắn là phải đánh tôm đúng không ạ phù cho anh em bầu gà và tôm Đó. dung cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé nhịp rung thì rất là nhỏ nhẹ tiếp tục một chén cuối cùng trong này máy tiếp tục lại không rung tiếp không rung thì chắc chắn là có bầu rồi đúng không ạ có bầu thì anh em mình đánh bầu khui cho anh em chén cuối cùng này cá cá và bầu đấy đúng không anh em thì anh em xem video thì ờ, thấy cái bộ đồ chơi này nó báo cực kỳ là chuẩn xác cho anh em anh em nhé nó hầu như là không có chén phản đó cứ mặt nào về thì nó sẽ báo cho anh em biết theo nhịp dung ở trên tờ giấy đúng không thì mỗi một bộ đồ chơi thì sẽ có một công thức dung khác nhau thì anh em nào muốn ờ, sở hữu bộ đồ chơi bầu cua bị báo dung hoặc bầu cua báo dung 6 mặt sáu mặt bầu cua báo dung này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình để em được tư vấn 24 trên 24 và khi anh em được uh, sở hữu cái bộ đồ chơi này thì anh em sẽ được hướng dẫn thêm những cái mẹo cho anh em đi chơi bầu cua cách chơi bầu cua bịp cách đánh bầu cua bịp hiệu quả nhất mà bên cơ sở chúng tôi sẽ tư vấn và giới thiệu thêm cho anh em thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng chơi luôn luôn may mắn